Hello, Baba Bagura. Konnichiwa, Baba Bagura. Ni hao, Baba. Xin chào, Baba. Good night, Pawang. Thế hôm nay thì à, sư phụ rất là vui khi mà các à, Phật tử xa xứ à, được về Việt Nam về quê hương hoặc là quê vợ nha <laughs> để mà đón xuân và ăn Tết một cái Tết Việt Nam rất là truyền thống rất là vui và đặc biệt cái Tết ở Quát Ba Vàng ba bà ta thì lại càng vui <laughs> very happy <laughs> à, sư phụ à, chúc cho tất cả các phật tử xa xứ à, cùng với thân quyến gia quyến à, xuân mới à, được nhiều sức khỏe à, an vui cả nhà à, ai ai cũng biết làm điều thiện và đặc biệt là quy kính phật quy kính phật pháp nhé 呃，我今天很高兴来到越南这个国家，然后看到这个我们的蚕丝都那么漂亮，哦，有这个荣幸，也感谢各位，谢谢大家，谢谢。 tự tự nhiên là quỳ xuống quỳ xuống để à, khất thực cho chư tăng à em cũng rất là là xúc động cũng rất là bất ngờ bởi vì anh ấy xương anh ấy bị đau chân anh bị đau như thế anh bảo là anh không quỳ được anh có thể không quỳ được không đến lúc chồng em nhìn đến chư tăng mà chồng em xúc động và chồng em quỳ luôn xuống dạ đúng là em cũng rất là xúc động à Wow, à, mọi người ơi, hôm nay bọn tớ đã được về chùa ăn Tết và chúng tớ là Phật tử xa xứ và bạn này là tuyệt vời mọi người ạ. À. Mọi người cố gắng sang năm là mọi người về được bán Tết ở chùa Ba Vàng nữa và chúng tớ còn được yên để các sư phụ với mọi người ạ à. thật là hạnh phúc cho nên hôm nay chúng tớ rất là vui và chúng tớ rất là nhiều kiểu ảnh ở đây và mọi người ơi cố gắng sang năm để chúng ta cùng họp mặt đầy đủ ấy nha